Chúng ta tiếp tục vào câu số 7. Các em chú ý câu số 7 này. Câu số 7 của chúng ta. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C và D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Chúng ta có bốn hàm số tương ứng bốn đáp án đây. Đan A hàm số y bằng x cộng 1 trên 2x cộng 1. Đan B y bằng x cộng 3 trên 2x cộng 1. Đan C y bằng x trên 2x cộng 1 và đan D y bằng x trừ 1 trên 2x cộng 1. Được chưa? Đây là đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Đúng chưa? Dạng của nó là y bằng ax cộng b trên c cộng d. Vậy bây giờ chúng ta phân tích. Thì đối với đồ thị hàm số này chúng ta phân tích đầu tiên đó là liên quan đến hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Được chưa? Trước tiên chúng ta xét tiệm cận đứng, đường tiệm cận đứng là x bằng trừ một phần hai, Được chưa? Còn đường tiệm cận ngang y bằng một phần hai, Được chưa? Tiệm cận đứng giải cái phương trình mẫu. Phương trình ở dưới mẫu. Anh nào cũng cũng là x bằng trừ một phần hai. Vậy thì tiệm cận đứng là bốn đáp án đều thỏa mãn rồi. Đến tiệm cận ngang. Y bằng 1 phần 2. 1 phần 2. 1 phần 2. 1 phần 2. 1 phần 2. 4 đáp án lại thỏa mãn tiếp. Được chưa? Vậy thì chúng ta không căn cứ được vào vào trường hợp đó rồi. Tiếp theo, đồ thị hàm số đi qua điểm nào? À đây là điểm có tọa độ là 00. Đúng chưa? đấy điểm O tọa độ 00 đây chúng ta thay cái điểm đó vào được chưa thầy đặt đây là C đi đây là C nhá điểm O chúng ta đây đi qua đây <clears throat> trước tiên đồ thị hàm số qua ô có tọa độ là 00 được chưa? Vậy chúng ta bắt đầu thử đáp án. Trước tiên là kiểm tra Kiểm tra đáp án. Đáp án A. Hàm số y bằng x cộng 1 trên 2x cộng với 1. Thay ô vào. Thay ô vào. Chỗ nào có y thay bởi 0, chỗ nào có x cũng thay bởi 0. Vế trái là 0, vế phải bằng vế phải là 0 cộng 1 trên 0 cộng 1. Và điều này tương đương với 0 bằng 1, cái này là không thỏa mãn đúng chưa đàn a không đúng rồi đàn b hàm số chúng ta y bằng x cộng 3 trên 2x cộng với 1 vẫn là thay ô vào không bằng 0 cộng 3 trên 0 cộng với 1 điều này tương đương với 0 bằng 3 cái này cũng không thỏa mãn Đúng chưa? Đấy, và đáp C. Hàm số y bằng x trên 2x cộng với 1. Cũng thay không vào. Thay ô. Không bằng 0 trên 0 cộng với 1 thì điều này tương đương với 0 bằng 0. Cái này là đúng. Đúng chưa? Vậy đến đây chúng ta suy ra được luôn. Đồ thị C chúng ta nó tương ứng hàm số là y bằng x trên 2x cộng với 1. Đan D của chúng ta sẽ loại rồi. Đấy, vậy thì chúng ta chọn đáp án C. Đan D chúng ta thay vào thì nó sẽ là 0 bằng trừ 1. Được chưa? Vậy là câu số 7 chúng ta chọn đáp án C. Vậy câu số 7 chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu số 8. Các em chú ý câu số 8 này cho hàm số y bằng ax mũ 3 cộng với bx bình cộng với cx cộng với d. Và ở đây a phải khác không? Có đồ thị như hình vẽ đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Các em chú ý mệnh đề đúng nha. Thì chúng ta có bốn mệnh đề tương ứng với bốn đáp án. Tan A, hàm số có hệ số A là nhỏ hơn không. Tan B, hàm số đồng biến trên cái các khoảng âm 2 cho đến âm 1 và khoảng từ 1 cho đến 2. Đàn C, hàm số không có cực trị. Đàn D, hàm hệ số tự do của hàm số là khác không. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta cùng phân tích cái đồ thị hàm số này. Và các em chú ý ở đây. Trong cái câu số 8 của chúng ta, nó liên quan đến khoảng đồng biến khoảng nghịch biến của hàm số cực trị của hàm số hệ số tự do của hàm số và hệ số a của hàm số vậy chúng ta bắt buộc phải phân tích hết được chưa đấy giải này trước tiên chúng ta thấy đồ thị hàm số là xuất phát là từ âm vô cùng và đi lên đúng chưa vậy đồ thị hàm số đi lên từ âm vô cùng. Suy ra, hệ số a của chúng ta là hệ số a của hàm số là phải phải lớn không? Ok chưa? Xong hệ số tiếp theo đồ thị hàm số đi qua điểm O có tọa độ là không không Đồ thị hàm số qua O có tọa độ không không thì từ đây chúng ta suy ra là thay không vào cái hàm số này nhá thì chúng ta tìm ra được là d bằng không được chưa đấy xong hệ số a hệ số d hệ số tự do được chưa tiếp theo xét đến khoảng đồng biến đô thị hàm số đi lên từ x chạy từ âm vô cùng cho đến âm 1 thì đồ thị hàm số đi lên này. Đấy. Và chạy từ 1 cho đến dương vô cùng đồ thị hàm số lại đi lên. Vậy chúng ta có hàm số đồng biến trên cái khoảng trên khoảng âm vô cùng cho đến âm 1 và 1 cho đến dương vô cùng. Đấy. Thế còn nghịch biến hàm số nghịch biến trên cái khoảng khoảng của chúng ta sẽ là khoảng từ âm 1 cho đến cho đến 1. Được chưa? Nghịch biến. Tiếp tục đến cực trị. Hàm số có mấy cực trị? 1 2 đúng không? Điểm cực trị của hàm số hàm số có điểm cực trị là x bằng x bằng -1 x bằng x bằng 1 Đúng chưa? Đấy, vậy là chúng ta phân tích xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu áp vào. Đối chiếu đan A hệ số A nhỏ hơn không? Hệ số A nhỏ hơn không? Đúng chưa? Thì chúng ta thấy hệ số A chúng ta là lớn hơn không. Vậy đáp án A là đáp án sai. Được chưa? Tiếp theo, đáp án B hàm số đồng biến trên cái khoảng từ âm 2 cho đến âm 1. Âm 2 cho đến âm 1, đồng biến nhá âm 2 đến âm 1. Cái này thỏa mãn này. Đúng chưa? Và 1 cho đến 2, 1 đến 2. Đấy thì anh này cũng thỏa mãn này. Được chưa? Vậy thì thấy đáp án B đúng. Được chưa? Đến đây các em có thể chọn luôn đáp án B rồi. Đấy. Ok chưa? Bây giờ thầy sẽ kiểm tra xem đáp án C và đáp án D sai ở đâu nha. Hàm số không có cực trị ở đây chúng ta tìm ra được hàm số có tận hai điểm cực trị cơ đúng không đấy đây là hai cực trị được chưa vậy thì đáp án c là đáp án sai này tiếp tục đáp án d hệ số tự do của hàm số khác không hệ số tự do đây đấy nó bằng không hiển nhiên vậy thì đáp án d cũng sai đấy vậy thì đối với câu số 8 này chúng ta thấy đáp án b là đáp án đúng Vậy là câu số 8 của chúng ta đã hoàn thiện.